sám văn có những chúng sanh hình dạng rất xấu mặt đầy mụn nước mũi xẹp mắt đỏ răng nướu thưa súng hơi miệng tanh hôi bụng to tay chân co quắp xương nhô ra toàn thân ghẻ lở tanh hôi máu mũ nhơ nhớp hoặc bị phù thủng phun hủi ung thư đủ thứ ác bệnh tụ hội vào thân không ai lý tới nếu người làm tội vô cớ mình cũng bị dạ lây hằng không được thấy phật nghe pháp không biết bồ tát thánh hiền xa vào chỗ khổ không bao giờ cùng vì nhân gì mà mắc phải tội ấy phật dạy do đời trước phạm các lỗi làm con bất hiếu với cha mẹ làm tôi bất trung với vua làm người trên không thương kẻ dưới làm người dưới không biết kính kẻ trên dối gian không thành thật chẳng thủ tính với bạn bè không nhân nghĩa với làng xóm sống vô đạo đức cư xử hẹp hòi không độ lượng lòng dạ đảo điên ưa sát hại phản bội quân thần khinh khi tôn trưởng bán nước buôn dân phá thành phá lũy cướp giật trộm cướp tạo ác nghiệp vô lượng hay khen mình chê người hiếp kẻ già nua lấn người cô độc bán bổ hiền nhân khinh mạng bậc trưởng thượng khi dối người vân vân vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo như vậy giải thích chúng ta hãy tự đối chiếu với các tội phật kể ra tự kiểm kỹ xem mình có phạm hay không nếu có cần mau chóng sám hối bằng không tương lai sẽ bị quả báo rất đáng sợ. Quan chấm thi Hai năm trước, có một người phụ nữ đến nhà tôi kể rằng Bà có một cháu gái 20 tuổi, mấy tháng trước toàn thân bị ngứa. Ngứa thì phải gãi, phải cào, mà càng cào càng ngứa. Nên phải gãi cào đến rách da mới thấy đỡ ngứa. Hiện giờ tóc cháu còn bị rụng từng nhúm, từng nhúm chân lại sưng phù y diện tìm không ra bệnh đã đi chạy chữa khắp nơi dùng đủ thuốc rồi mà không khỏi là do nguyên nhân gì mà bị vậy lúc đó con trai tôi là quá đạt cũng có mặt ở đó liền hỏi bà ta phía trên bắp dế phải của cháu gái bà và trên cổ tay phải đang bị thối rữa lở loét nặng phía bên tả cũng mọc các mụn đỏ lây lan khắp có phải vậy không? Bà nói, đúng vậy. Quả đạt bảo, cháu gái của bà đời trước là quan giám khảo chấm thi. Do tham lam nên đã nhận tài vật hối lộ của đám con em nhà phú gia đúc lót và ra tay áp bức một thư sinh 30 tuổi đã khổ công học tập nhiều năm, hại anh khốn đốn, mất hết tiền đồ. Vì thư sinh này do bị tên tham lam chèn ép dùi dập đến không ngóc đầu lên nổi tinh thần bị đả kích mạnh tâm ôm đầy oán hận và chán nản nên anh đã nhảy xuống giếng quan tự tử hai cốt anh nhiều năm sau mới được người phát hiện ra vì vậy mà cháu bà bị ba quả báo một là thân thể cô bị sinh ngứa lỡ loét thối rửa là do khởi ác tâm hại người cùng khốn khiến bản thân nạn nhân suốt thời gian dài không có điều kiện tắm rửa phải sống cảnh dơ bẩn nên sinh ngứa do họ phải cào da rách đến lở loét nên cháu gái của bà cũng bị bệnh tương tự để nếm mùi đau khổ giống như người bị hại. hai Bị rụng tóc là kết quả của việc ưa dày dò hành hạ, làm khổ tinh thần người. ba Chân bị sưng phù là do ép nạn nhân vào tuyệt lộ đến họ phải nhảy xuống giếng tự tử, khiến thi thể phình trướng vì bị ngập trong nước. Nếu cháu bà không chân thành sám hối, thì tương lai sẽ gánh lấy ác quả còn đáng sợ hơn nữa. Trong Phật giáo nói, muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này là rất đúng. Bây giờ, việc cháu bà cần làm là một Phải thành tâm sám hối, thệ đoạn tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, dứt sát, phóng sinh và lo tụng kinh địa tạng hồi hướng cho người bị hại đời trước. Hàng ngày phải kiên trì, có thể tụng bao nhiêu thì tụng, quy tụng là tốt nhất. Hai, Phải phát nguyện từ nay về sau, hết lòng trợ giúp trẻ em thất học hoặc sinh viên nghèo túng, gieo niềm tin và hy vọng cho họ. Ba, Đóng góp tiền xây dựng, trang trí tự viện hoặc cúng dường chư Phật Bồ Tát như phụ tô đắp giác vàng tượng hộ Pháp hay tu bổ tô lại mỹ dung tượng. Nếu cháu gái của bà thành tâm dốc sức làm, không những ác bệnh sẽ lành, mà tương lai còn được làm quan chấm thi. Nhưng cô ấy không được cậy chức quyền thu lợi, hãm hại người. Ngược lại, còn phải phụ trợ, nâng đỡ, tạo cơ hội giúp cho học sinh thăng tiến. Hãy càng tận tâm, tận tụy với chức vụ bốn phận thì tương lai đời cô sẽ càng tốt. Bởi vì trong kiếp quá khứ, cháu của bà, cũng có làm nhiều việc thiện cho bá tính và hiện thời phút kia chưa hưởng hết. Không bao lâu, khi chúng tôi rời nhà đi, chẳng còn gặp họ nữa. Nhưng tôi biết rõ là bệnh nhân đã lành. Này xin đem câu chuyện này kể ra, mong có thể cảnh tỉnh người. Làm con ngỗ nghịch hay chọc cha mẹ giận là bất hiếu. Chỉ cần điều cha mẹ yêu cầu không gây tổn hại gì đến lợi ích quốc gia hoặc người hay vật thì có thể chiều theo. Nếu có tư tưởng khác biệt thì nên theo ý của cha mẹ. Có người diện cớ, vào thời đại tân tiến phải có tự do nhân quyền, nên không tán thành thuyết này. Nhưng quy luật tự nhiên không thể vì thời đại mà thay đổi. Cha mẹ có ơn giáo dưỡng ta thành nhân, không có cha mẹ thì không thể có ta. Nếu diện cớ thời đại mà cho phép mình sống theo bản năng mặc kệ cha mẹ là bất hiếu nói đơn giản một chút nếu cha mẹ đòi ăn cơm mà bạn khăng khăng muốn làm mì thường làm trái ý song thân như vậy là bất hiếu trong kinh tâm địa quán phật thuyết nếu có con trai hay gái sống bội ân bất hiếu thì tâm cha mẹ sinh niệm quán mà phát ác ngôn thì con sẽ theo đó bị đọa hoặc xa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cha mẹ và tam bảo như nhau, đều là phúc điền của chúng sinh, là ân sâu nặng đầu tiên trong bốn đại ân. Do mẹ cha ân sâu nan báo nên chỉ có giúp cha mẹ tinh Phật, trì giới, hành pháp, tu giải thoát mới là người đại hiếu có trí tuệ. Bồ Tát Đại Thừa hiếu tâm cực lớn vì xem tất cả chúng sinh là cha mẹ mình – do chúng sinh từ vô thị đến nay đều là cốt nhục thân quyến của ta đã từng làm cha mẹ ta làm thần chẳng nên bất trung làm thượng cấp thì không nên tham ô tư lợi hay lấy đồ công làm của riêng làm bạn bè thì phải dùng tính nghĩa mà đối nhau không nên cư xử bất lương bất nghĩa nếu làm quan mà chẳng chủ trì công đạo cho bá tính lại tham ô mê nhận hối lộ thường lãng phí hoặc làm dụng công quỷ thậm chí còn hãm hại người, lăng nhục người tuổi cao hoặc trưởng bối, cấu kết với xã hội đen, xâm hại lợi ích quốc gia, áp bức dân lành. Những người như vậy sẽ bị quả báo như trong kinh đã kể. Chúng ta phải tự kiểm điểm, nếu nhận ra lỗi thì phải sám hối ngay, nguyện nghiêm trì giới Phật. Sám văn Phật dạy Sống phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, kính sư, quy y tam bảo, siêng tu bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xã. Xem kẻ quán người thân như nhau, không khinh người già nua, cô quả, không xem thường kẻ nghèo, sẵn lòng giúp đỡ, không ôm tâm ác đối với người. Nếu tu được như vậy thì cũng đã báo được ân chư Phật hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Giải thích Người tu ai cũng muốn thành tựu, khai mở đại trí huệ. Nhưng do căn khí bất đồng, nên mỗi biểu hiện khác nhau. Có người sinh ra thông minh hiếu học, có kẻ ngu độn, giảng theo lục đạo luân hồi thì có người vừa mãn kiếp trời là sinh vào nhân gian nên rất thông minh có kẻ mãn kiếp súc sinh rồi mới lên nhân gian làm người, nên còn ngu độn. Chẳng hạn như người vốn là nhạc thần trên trời, khi sinh xuống nhân gian thì ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên tài âm nhạc. Nếu họ ở trên trời từng là vũ công, thì khi sinh xuống nhân gian ngay từ nhỏ đã giỏi khiêu vũ. Do người trên trời dư báo chưa tận, nên phúc cũng còn nhiều. Còn kẻ trước khi đến nhân gian nếu từng là loài khỉ dường thì tánh ắt hiếu động còn loài từ trong hổ lang tới ắt tính hung hãn ưa đấu đá như nam nhân từ cõi atula tới sẽ có tính hiếu chiến ưa đấu tranh tướng mạo hùng mãnh các nữ nhân từ atula tới tuy xinh đẹp như tiên nhưng có tâm tật đố rất mạnh xin kể câu chuyện thực về một nữ nhân từ cõi trời hạ phàm để quý vị tham khảo Mỹ Tú Năm 1990, ở Nam Kinh có một nữ giám đốc đến hỏi Quả Lâm thế này. Mẹ tôi năm nay 70 tuổi, bị bệnh tim đã 2 năm, lại còn mắc bệnh suyễn nghiêm trọng. Quả Lâm hỏi, có phải mẹ cô thông minh, khéo tay, tính rất ưa theo thùa? Cô ta vừa nghe hỏi thì mặt mày hớn hở, rồi khoe ngay đây là thiên tài trời phú Lúc 12 tuổi, mẹ mình đã nổi danh theo đẹp khắp xa gần. Hiện tại dù bà bị bệnh, nằm trên giường đã 2 năm, nhưng chẳng chịu ở không. Còn tự theo áo gối cho các cháu trai, cháu gái, để sau này đến lúc kết hôn, chúng có mà dùng. Các cháu đều kính yêu bà. Do chứng bệnh tim chữa trị tốn rất nhiều tiền mà không hết, nên cô rất lo cho mẹ. Cô vừa kể vừa rơi nước mắt. Quả lâm bảo Cô đừng buồn thái quá Là con người thì phải có sinh và bệnh chết Y diện không thể nào trị lành cho tất cả bệnh nhân Mẹ cô đời trước là thiện nữ ở cung theo Thuộc cõi đao lợi thiên Do chúng trời cõi dục giới tâm còn dục vọng Nên khi bà dùng thiên nhãn quan sát nhân gian Nhìn thấy tình yêu nam nữ ở cõi nhân gian Liền khởi niệm ưa thích cũng do bà có nhân duyên đời trước với phụ thân cô, nên bị nghiệp tham ái này trói buộc khiến xui dẫn dắt. Vì vậy mà bà lập tức bị đọa đầu thai vào nhân gian. Thời gian trên trời dù ngắn ngủi, chỉ tợ uống chừng ly nước thì dưới đất đã trải qua mấy mươi năm rồi. Vì vậy mà khi các thiên nhân phát hiện bạn mình vắng mặt, họ liền cúi đầu ngó xuống nhân gian tìm kiếm thì thấy mẹ cô đã có con cháu đầy nhà rồi do lúc mang thân trời mà khởi ý niệm không thanh tịnh nên mẹ cô bị quả báo là mắc bệnh tim cô có thể thay mẹ sám hối trước phật ở trước tượng phật tụng kinh địa tạng cho mẹ hễ tụng càng nhiều công đức càng lớn bởi vì công đức tụng kinh có bảy phần thì mẫu thân cô chỉ hưởng được một cô nên cho mẫu thân biết rõ lai lịch mình để bà đích thân phát tâm sám hối sẽ hiệu quả hơn. Theo quan điểm của nhân gian, bao gồm các lập luận lẫn phim sách, đa số thường xúm nhau tô hồng tình ái, dệt gấm theo qua quanh nó, luôn mỹ quá và ca ngợi tình yêu nam nữ đủ điều, hoàn toàn chẳng biết rằng, cho dù là chánh dâm đi nữa, vẫn không hoàn hảo và mỹ mãn như họ tưởng. Về điểm này xin hãy tìm xem kinh thọ thập thiện giới thì sẽ minh bạch. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật tuyên bố Tâm dâm chẳng trừ, trần không thể xuất Còn nữa, mẹ cô khi nằm mà gối đầu nghiêng về bên tả là sai Tôi thấy có hai vật bà không nên dùng Một là cạnh bà có một túi vải Bên trong chứa toàn những vật màu trắng Tôi tuy nhìn thấy nhưng chưa nhận rõ đó là gì Hai là trên tường đối diện giường mẹ cô có treo bức tranh. Hai vật tôi vừa kể vốn không phải là của nhà các vị. Do vậy, chúng sẽ phát ra khí xấu chán nản, làm mẹ cô khó thở, không thoải mái. Nữ giám đốc kinh ngạc đến ngây người, rồi nói Em gái tôi làm hộ lý trưởng trong bệnh viện Do mẹ có đàm nhiều Nên nó hay đem một số giải gạt trong kho dự trữ về để dành cho mẹ nhổ đàm chùi miệng. Em tôi nói, ai công tác tại bệnh viện đều có thể tùy ý lấy về xài. Còn bức tranh treo tường là của bệnh nhân ra viện tặng cho y viện để cảm tạ và y viện chia cho công nhân viên chức đem về nhà. Thế mà cũng không được hay sao? Quả Lâm bảo Lấy giải gạt là tài sản thuộc bệnh viện đem về nhà dùng tức là phạm lỗi trộm biết quan tâm chăm lo cho mẹ là tốt nhưng xài trộm đồ công là xấu do tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn như thế thì một khi quả trổ ắt trong vui có khổ bức tranh là do bệnh nhân cảm tạ y viện tức thuộc về tài sản của bệnh viện nếu khi nhận hay xài mỗi người nên nộp một số tiền sung công thì có lẽ sẽ không thành vấn đề chuyện đem trinh phân chia cho công chức Hành động này là trúc công bồi tư. Ai mà nhận, tức đã tự đem luồng khí không tốt về nhà mình và quả báo phải gánh giác sẽ càng lớn. Đây là kinh nghiệm tôi rút ra được trên đường học Phật. Thực ra loại chuyện này rất nhiều. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ xin kể cúng dường quý vị. Trong các sách giảng giải Ngài Tuyên Quá hay kể về tình hình chư thiên cõi lục dục thiên, từ sơ thiền trở xuống như tứ thiên dương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, quá lạc thiên, tha quá từ tài thiên. Kể rằng thiên nhân và người thế gian chúng ta hình thể giống nhau, cũng có kết hôn, chỉ là phẩm bậc càng cao thì cách biểu lộ dục niệm càng nhẹ. Ngài tuyên quá để giải thích các dục ở các cõi trời như sau tứ thiên dương đao lợi dục ôm nhau dạ ma tay nắm đau xúc cười quá lạc chỉ liếc thôi là đủ đấy là dục lạc sáu tầng trời nếu độc giả tinh tấn tu hành một hôm nào khai mở thiên nhãn thì sẽ thấy rõ hết tình huống chư thiên nơi tam giới phàm phu như chúng ta vì không hiểu phật pháp cho nên cử tâm đồng niệm không gì mà không là tội không là nghiệp ta thường lý luận ở gần hiên lầu trước được ngắm trăng nên hay lợi dụng công tác chức quyền ham lấy đồ công sử dụng như của riêng nhà mình có người còn cho rằng đấy là do mình hữu phúc hoàn toàn không nhận ra đây là lòng tham si điên đảo rất đáng thương người có hành vi như thế là do tham tâm xui khiến. Nếu muốn chuộc lỗi thì nên bỏ ra một số tiền để trợ học cứu nghèo hoặc giao cho cơ quan từ thiện hay giúp in thiện thư, kinh sách vân dân cũng có thể tiêu trừ tội nghiệp. Bản thân chúng tôi đã mua nhiều tập khai thị của Ngài Tuyên Quá tặng cho người để sám trừ thâm tâm mình. Bởi vì sách này dạy chúng ta minh bạch nhân quả, hiểu nên làm người ra sao chúng ta không nên xem thường mình tuyệt không phải đời này chúng ta mới bắt đầu học phật nếu vậy thì ta chẳng thể tham dự lạy bảo sám hoặc nghe kinh pháp ngài tuyên quá giảng phàm những ai có thể nghe kinh lăng nghiêm đọc kinh lăng nghiêm tụng chú lăng nghiêm thì người này đã trồng nhân duyên rất sâu với phật vì vậy chúng ta nhất định phải phát vô lượng bồ đề nguyện sinh tâm dũng mãnh sám hối lỗi xưa tỉnh giác liền hành như lai thiền lục độ dạng hạnh chu toàn thì thế gian nơi nơi đều là đạo tràng chịu trì giới ắt có định huệ hiện tiền sám văn tính tướng bồ tát bạch phật bạch thế tôn kinh này gọi là kinh gì phải phụng trì bằng cách nào phật bảo Kinh này gọi là nghiệp tội báo ứng giáo hóa địa ngục kinh. Các người nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp công đức vô lượng. Kinh Tạp Tạng ghi Có con quỷ bạch với Ngài Mục Liên rằng Thân tôi không có đầu, nhưng hai vai có mắt, ngực có mũi miệng, do nhân duyên gì mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp đời trước ngươi làm học trò ở nhà hàng thịt. Khi thấy giết trâu bò thì tỏ ra vui mừng, lấy dây trói, lôi kéo nó. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó chỉ là qua báo, quả kết sẽ là ở địa ngục. Giải thích, chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta. Khởi ác niệm tùy hỷ với việc sát sinh – cả đến góp sức hỗ trợ giúp người tạo ác nghiệp, đều lãnh thảm báo nặng đề. Huống là đích thân tự làm. Chúng ta nhất định phải diễn ly thập ác sát sinh, cả đến ý niệm tùy hỷ thôi, cũng không được khởi. Sám văn Có con quỷ hỏi ngày một liên, thân tôi như khối thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, lại thường bị trùng, chim mổ, cắn rứt ăn, gây đau đớn không thể chịu nổi, vì nhân gì mà mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp, Đời trước ngươi cho người uống thuốc độc phá thai, hài sản, khiến chúng sinh không toàn mạng sống, vì nhân ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích Đây là ác báo phá thai. Tôi từng nghe người kể, có người phá thai do thai nhi đã lớn không thể kéo ra, nên trước tiên hãy ló tay cắt tay, ló chân cắt chân. Tóm lại là cắt thai thành từng miếng rồi lấy ra. Ôi chúng sinh trỏ đáng thương, vì nhất thời ham dâm dục, không chú ý tránh thai, để cho sinh mệnh hữu duyên nhập thai, tạo thành thống khổ cực lớn. Thai nhi này có lẽ đã luân hồi trong ác đạo ngàn vạn năm, này mới được cơ hội đến thế gian làm người nhưng lại bị tước đoạt mạng sống mà người tạo thống khổ đoạt mạng lại là cha mẹ của em đời này lẫn đời sau họ tất bị ác báo giáng thân vì vậy những nam nữ phá thai thậm chí người phụ giúp phá thai hãy mau sớm quỳ trước phật sám hối vì thai nhi thành tâm tụng thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh tùng bao nhiêu biến mới có thể diệt tội tùy theo tâm thành mà định nếu biết hối tội tâm như thái sơn đổ thì tụng một biến liền có thể tiêu nghiệp may mắn được thai nhi tha thứ còn nếu cứ thản nhiên không thấy mình có lỗi chẳng sinh tâm sám hối thì dù tụng trăm quyển cũng không thể giải nghiệp một nữ bác sĩ của bệnh viện lớn nọ chuyên đảm trách việc phá thai. Sau khi nghe tôi giảng xong, nước mắt bà rơi ràn rụa. Do bà giỏi tay nghề, kỹ thuật cao, nên có rất nhiều thai phụ tìm đến nhờ bà phá cho. Hiện nay bà đã về hưu, cả đời phá bao nhiêu thai bà cũng không nhớ hết được. Hiện toàn thân của bà đang bị căn bệnh đau đớn không tên, giờ mới biết rõ nguyên nhân. Bà hỏi tôi mình phải làm sao tôi khuyên bà nên làm như tôi vừa thuyết giảng. Hôm sau bà nhờ người báo tin cho tôi hay rằng tối đó bà quỳ trước Phật, vừa khóc vừa tự đánh vào mồm mình. Tôi không hề đề xướng là phải tự giả mình. Bà nói do mình không hiểu Phật Pháp nên đã mê muội tạo ra nhiều thống khổ cho vô số sinh mạng hài nhi, tội khó dung thứ. Giờ đây xin tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị bà làm hại khẩn cầu Phật lực gia hộ cho các bé sớm lìa khổ được vui, trở về nhân gian, sinh trong gia đình thiện lành, được tu học theo Phật Pháp. Bà kể không nhớ rõ mình đã tụng bao nhiêu bộ kinh, mãi cho đến khi mắt không còn mở ra được nữa và ngủ tiếp đi. Bà mơ thấy mình ở một nơi hỗn độn mịt mù, không có trời đất. Đột nhiên nghe vô số tiếng trẻ con gọi má ơi bên tai mình mới đầu nghe gần rồi dần dần xa hẳn, cho đến khi không còn nghe nữa. Giật mình thức tỉnh, bà ngồi bật dậy, cảm thấy toàn thân trở nên thư thái dễ chịu chưa từng có. Bà lập tức hiểu ra, lòng thành của mình đã được các dông thai bị hại tha thứ và chúng đã chịu rời bỏ bà đi đầu thai làm người rồi. Thế là bà liền đứng dậy, đến quỳ trước Phật đường dập đầu lạy tạ ơn cho đến khi trời sáng. Lúc rửa mặt mới phát hiện hai bên má đã hết bị nám đen, hồng hào trở lại. Bà phát tâm bỏ ra một dạng in kinh ấn tống. Tôi kể câu chuyện này cho chư gì biết là muốn nhắc nhở mọi người phải thực sự biết lỗi thành tâm ăn năn vĩnh viễn không tái phạm lại mới là sám hối nếu chỉ đọc văn sám ngoài miệng mà trong lòng không thực sự ăn năn chừa bỏ thì không gọi là sám hối nên chẳng diệt tội được ngoài ra do nước ta theo chính sách một con nên các vợ chồng cần tiết chế lo ngừa thai tốt đừng để xảy ra cảnh phá thai tội này sẽ phải gánh rất thảm những gì đã phạm tội thì phải biết ăn năn sám hối nên tận lực cầu siêu cho thai nhi Sám văn Có con quỷ hỏi Bụng tôi to như trống Cổ nhỏ như kim Quanh năm suốt kiếp không ăn uống gì được Do nhân duyên gì mà mắc phải tội này Ngài một liên đáp Đời trước ngươi làm chủ thôn Tự ý mình hào quý Mặc tình tung hoành khinh khi Cướp thức dùng của người Khiến người đối khác khốn khổ vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Đó là quả báo mới đơm qua, sau sẽ kết quả ở địa ngục. Giải thích Xem kinh giảng rõ, chúng ta phải biết ăn năn sám hối. Vì từ vô thị đến nay, chắc chắn chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội ác. Những tội này đều do không có lòng từ, ý mạnh hiếp yếu, làm hại chúng sinh. Cả đến trộm cướp của người, vô mê muội mà xa lìa nếu chánh dùng lời ác du bán thánh hiền tạo đủ tội ác những tội nặng này nhất định sẽ chiêu quả báo khổ trong cõi ác cho nên hôm nay chúng ta thành tâm bái sám vì những chúng sanh thọ khổ trong lục đạo vì cha mẹ sư trưởng tất cả quyến thuộc chúng sinh mà diệt trừ tội thầy không tái phạm nữa nguyện từ đây nhất thiết không tạo ác nghiệp xin phật chứng minh tạo ác phải lãnh quả báo rất đáng sợ. Vì vậy đời này ta phải nguyện tu hành chân chính để giải thoát mọi khổ đau, mọi khổ đau, mọi... Sám dân Tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích Từ vô thủy đến nay, chúng ta ở trong tam giới tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đỡm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút dông thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu, ngu si, sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực, mà trên đời nào có ai đi địa ngục, tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó, rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý, nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, dân dân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ chẩn trị và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết giật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi ngày 17 tháng 4 năm 2007, thời báo sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết Phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng, bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu, là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng, vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, dân dân sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này Hãy nghĩ xem, trong y viện những người giàu đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã. Chúng không cho là khổ mà còn yêu đời quan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt, không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lớp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân dân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người, hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thực ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa, mà họ không biết. Bởi vì hàng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn gá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi. Tôi chẳng dám nói một tháng vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hàng ngày nên ráng tụng một bộ kinh địa tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô dáng chịu đủ thống khổ. Giải thích Trong nhiều kinh Phật thuyết, đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ toi mạng ngoài ý muốn. Đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên người muốn học Phật trước phải học làm người, muốn làm người trước phải hiếu thuận cha mẹ, kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán tháng, cũng có thể xuất tam giới. Làm người phải chánh làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám dân. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, vĩ bán tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, kinh chê mười phương Phật, trộm cắp của Pháp, uổng ăn của tính thí, làm việc ô quế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ tám dạng bốn ngàn đại kiếp. Người phạm lỗi, quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích Kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tính thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ bán chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, Pháp, Tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô quế không ăn năn xấu hổ thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ tôi xin kể câu chuyện có thực xảy ra vào năm 2003 mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ địa điểm chỉ dùng quá danh thôi tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Hướng dẫn sai. Hướng dẫn sai. Phải dùng trí mà suy. Năm 1996 ở Hà Nam, có một vị mới phát tâm tin Phật. Nửa đêm, ông gọi điện tới nói, Dê hữu tôi đau chết đi được. Và hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu. Quả Lâm hỏi, có phải ông lấy trộm rất nhiều than của công cố. Ông a à lên một tiếng và nói, Cô không nhắc thì tôi cũng quên bén đó là trộm. Hiện tại nhà tôi dùng than đều là của xưởng hóa học, thuộc cơ quan vợ tôi công tác. Bao nhiêu năm nay đều quen dùng như vậy, Cô không nghĩ làm vậy là trộm than. Quá ra nhà họ và xưởng than chỉ cách nhau một bức vách. Sát tường là kho chứa than của công ty nên họ tùy tiện lấy xài, mà công ty thì không ngừng chất than mới vào, nên chẳng ai phát hiện ra than bị họ lấy. Nhà họ điềm nhiên xài than và cho đây là việc thường, không hề nghĩ đây là hành vi trộm. Nói ra cũng ngộ, trong lúc nghe giảng giải việc này rồi, họ khởi niệm sinh tâm sám hối, thì bệnh đau cũng tiêu tan. Khoảng một tuần sau, ông ta đã gọi điện tới nói là giai tả mình lại phát đau. Quả Lâm bảo, lần trước ông đã biết do trộm than mà da phải phát đau rồi, thì lần này cũng là tội cũ, ông phải tự tỉnh. Hằng kiểm điểm xem để hiểu được mình đã làm việc xấu gì, thì mới ngăn được trăm việc ngàn việc khác sẽ xảy ra nữa. Từ bản thân ông phải hồi tưởng, nhớ kỹ lại hết để bà sám hối, chứ không thể cứ ý lại mong chờ người khác chỉ dùm, giải thích giúp cho ông từng việc được. Bởi quá khứ ông cùng Phật có duyên, nên chư Phật Bồ Tát mới dùng phương thức này để cảnh tỉnh ông. Từ rài trở đi, phải tự mình hồi tưởng kiểm điểm sám hối hết các tội sát, đạo, dâm, vọng đã phạm qua. Phải siêng lễ Phật, niệm Phật, sám hối cho nhiều. Hàng ngày nên tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho chúng sinh, thì sẽ có ngày khổ tận cam lai. Ngoài ra nên hành lục độ dạng hành, độ mình độ người. Giờ tôi xin hỏi, trong sân nhà ông hiện có một trái bếp nhỏ ở dạ phải. Sàn ngang nhà bếp chính là của lấy trộm về dùng. Ông ta kinh ngạc, à lên một tiếng, nói Đúng rồi, cũng là lấy của xưởng hóa học. Tính ra từ đó đến nay cũng gần 10 năm rồi. Quả Lâm hỏi, có phải vật trộm gồm sáu cây đòn ngang dài 2 mét được dùng cho trái bếp Ông ta đáp, để tôi đi kiểm xem. Một lúc sau, nghe tiếng ông kinh quản hét to. Ôi trời ơi, quả đúng là sáu cây. Tiểu thư, cô làm tôi sợ chết đi được. Vì cô chưa bao giờ tới nhà tôi, nhưng lại thấy và tả rõ bồng bột như thể nó đang ở ngay trước mắt. Sao mà cô có thể thấy những việc chúng tôi làm quá rõ ràng như thế chứ hả? Quả Lâm bảo, trên trời vốn có nhiều tuần cảnh luôn dõi xem và ghi lại đủ hết mọi việc thiện ác của từng cá nhân đã làm mà. Điện đàm xong thì da ông nọ cũng hết đau. Từ đó về sau, ông càng kiên định đạo tâm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật, không dám cẩu thả mảy may. Ông siêng năng tham thiền, tĩnh tọa. Cuối cùng thì một hôm cũng phát trí huệ, hiểu rõ hết nhân quả, nhớ được túc mệnh và bắt đầu bước vào con đường tu hành từ độ mình và độ người bất kể ta hành thiện hay hành ác, thảy đều tích tiểu thành đa. Người thường hành thiện, ngày càng đức cao vọng trọng, chúng nhân cung kính. Quả thiện không cầu mà tự đến, con người thường làm ác. Theo năm tháng tích lũy, thói ác hành quen, tội lớn mịt mù, nên tai họa không mời mà tự đến. Trong Kinh Địa Tạng, ác độc quỷ dương thưa với Phật, Bạch Thế Tôn, chư quỷ dương chúng con số đông vô lượng ở cõi ta bà này hoặc làm lợi cho người hoặc làm tổn hại người. Mỗi mỗi không đồng nhau là tùy theo nghiệp báo của họ. Câu thiên tai nhân quả có nghĩa là trời sở dĩ giáng tai nạn là do người chưa mời đến. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi thì cần phải tức khắc đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải thực lòng sám hối tội đã tạo, phát tâm hướng thượng thì ta mới có thể được đại thần lực Phật gia trị. Phật lực dù lớn, nhưng nếu chúng ta không chịu tu, thì Phật cũng vô phương cứu chúng ta thoát đi tam giới. Giống như cha mẹ, dù có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng nếu con phạm quốc pháp, thì sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Cha mẹ chỉ có thể đau xót, nhìn mà thôi. Vì vậy, phải đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, tự thanh tịnh ý mới là con đường tu sửa chân chánh. Tu phải có trí huệ ngày 14 tháng 9 năm 2006, tôi đi cùng một phái đoàn đến tham quan Đông Hoa Tự. Có một nữ cư sĩ hơn 40, nghe nói tôi là tác giả sách báo ứng hiện đời. Liền chặn tôi lại, chỉ bàn tay bị thiêu hết lóng đồng ngón cái ra, kể rằng tối đến thì đau nhức lắm. Tôi hỏi, ai suối bà thiêu tai vậy? Bà đáp, nghe nói nếu thiêu tai sẽ diệt tội nghiệp đời trước Tôi nghiêm mặt, công chúa cái sáo bảo. Bà hiện tại vẫn còn sát sinh, còn làm nhiều việc xấu thì sao có thể diệt hết tội kiếp trước được? Bà nói, tôi từ lâu đã không sát sinh, cũng chẳng làm gì xấu. Tôi bảo, bà vẫn còn đang ăn thịt. Chẳng biết rằng ăn thịt vẫn là sát sinh hay sao? Tôi chỉ ăn có một chút thôi mà. Tôi bảo, hàng ngày nếu tham ô, dù chỉ một xu tiền, Vậy có phải vẫn là phạm tội không? Bà chẳng nói gì, tôi bảo Có phải tay trái bà bị điếc đôi chút? À, dạ phải Bởi vì trong tay bà chứa đầy vật đã lấy trộm Bà phản đối Tôi không có lấy trộm gì cả Tôi hỏi Vậy khi thấy trái cây nhà người mọc thò ra ngoài tường Bà đã hái trộm bao nhiêu? Một quả Tôi nói Được cứ cho là một quả. Bà làm thế mà không phải là trộm hay sao? Ngoài ra bà còn lấy trộm gì trên đất nhà người nữa? Tôi không có trộm gì cả. Thế thứ bà không lưng lấy là vật gì? Chỉ là cây xào thôi, nhà họ đâu cần đến nó. Chính mình người chủ nói với bà là họ không cần ư. Không có nói. Thế không phải bà trộm thì là gì? Người tại hiện trường đều bật cười vì thái độ mập mờ của người phụ nữ thôn quê này. Thật sự tôi có khen bà vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng mà thành tâm thiêu tai, Nhưng lại quá khờ khạo bởi chẳng hiểu lý mà cứ nhắm mắt làm bừa theo người suối bảo. Chỉ có hiểu rõ giáo lý rồi tuân hành mới là tu chân chánh. Bà đã mê tín làm sai, vì vậy mà phải chịu đau đớn. Bởi vừa thiêu tai xả thân là vừa ăn thịt trộm cắp. Tôi giảng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Đăng Nghiêm cho bà nghe và nhắc bà nhất định phải nghiêm trị ngũ giới, tu tập thiện mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tôi dặn bà từ nay về sau phải tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho những chúng sinh từng bị bà giết ăn. Nếu thực sự làm được như thế, ngón tay bà có thể tối nay chẳng còn đau nữa sám văn. Khi ấy, các ngạ quỷ đồng đến hỏi Ngài Bục Liên. Một con hỏi, Tôi cả đời thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn ăn, thì trên nhà xí đã có con quỷ to lớn lấy gậy đánh tôi, nên tôi không đến gần nhà xí được. Vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Bục Liên đáp, Đời trước khi làm người, ngươi là chủ chùa. Gặp tỳ kheo khách đến khất thực người kèo kiết không muốn đãi khách chờ khách đi rồi mới cho chư tăng thường trú trong chùa ăn vì ngươi tham của cư xử vô đạo do nhân ấy nên mắc phải tội như vậy đó là hoa báo quả chính sẽ trổ ở địa ngục giải thích Mục Liên là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Lúc này vừa xuất định đi đến bên sông Hằng. Chúng ngạ quỷ vừa thấy Bồ Tát là tranh nhau thưa hỏi nguyên nhân đời trước của mình. Chúng ta thường nói cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tăng là những gì theo Phật xuất gia. Tài vật tính chúng cúng dường chùa đều thuộc về Tăng Thập Phương sở hữu. Vì vậy, nếu bạn chỉ cúng dường cho một tỳ kheo trong đó thì không đúng Pháp. Khi tỳ kheo sống trong chùa tiếp nhận tính chúng cúng dường, tất trần nhập của công. Nếu cho rằng họ cúng dường chúng mà mình được quyền lấy cất giữ dùng riêng, tức là phạm tội trộm vật của tăng. Là sư phụ, bạn cũng không nên cho rằng hãy mình thu đồ đệ, quy y cho thì họ là đệ tử mình. Thực ra bạn chỉ là vị sư thay Phật quy y thu nhận đồ đệ mà thôi. Cư sĩ có thể hướng dẫn cho hàng thế tục quy y Phật, Pháp Tăng, nhưng họ không thể thay tăng đoàn tiếp nhận quy y các đạo tràng Phật giáo đều là đạo tràng thập phương tín chúng, không thể xếp các tín chúng chẳng thuộc tông môn mình là hạng ở ngoài cửa. Còn nếu bạn cho rằng mình chỉ là đồ đệ hoặc thầy của tông phái này và cư xử hết sức phân biệt với đạo tràng tông phái kia, thì đây là tri kiến sai lầm. Bởi cộng đồng tín chúng đều là đệ tử Phật Thích Ca, đều có chung bậc đạo sư là Phật. Vì vậy, đạo tràng là của tất cả thập phương. Người có tâm chia bè phái, giống như Đề Bà Đạt Đa, chia rẽ tăng đoàn, tất nhiên bị tội đọa vô gián. Sám văn Lại có một ngạ quỷ hỏi, vì sao cả đời tôi trên vai luôn có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi? Tôi bị nước sôi xối từ trên đầu xuống, khổ vô cùng. Ngài bục Liên đáp, lúc làm người, ngươi là sư trị sự trong chùa, có một bình sữa, người lén giấu. Tới giờ thọ trai cũng không đem ra chia cho chúng. Đợi khách đi hết rồi, mới đem chia cho người trong chùa. Sữa này là vật tính thí cúng dường cho chúng tăng mười phương, nên tu sĩ nào cũng có quyền hưởng. Vì ngươi sang tham, cư xử vô đạo, nên mắc phải tội như vậy. Đây chỉ là qua báo, quả sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích Vật thuộc tăng chúng bốn phương mà chẳng cho họ dùng lại hành xử sang tham vô đức, cho nên phải xin làm ngạ quỷ thọ tội. Trừ phi tính thí cúng dường riêng, chỉ muốn dâng cho tu sĩ trong chùa thì không bị lỗi. Người xuất gia ở cấp tứ phương đều cùng họ thích, là một nhà. Thế thì có vật nào là không thể cho nhà mình dùng? Đạo tràng Tam Bảo không phải chuyện nhỏ, đã tu hành thì phải minh lý không được làm sai. Chẳng biết mà phạm thì cũng là tội ngay đây sám hối ắt có thể tiêu trừ xin kể câu chuyện có thực phát sinh vào cuối đời thanh phải dùng của tính thí cho đúng có cặp mẹ chồng nàng dâu nọ là tín đồ tuần thành của chùa năm đó chùa chuẩn bị trùng tu nên hướng đại chúng quyên góp hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa làm bia hoặc nền chùa. Cúng xong hai mẹ con đều rất quan hỷ. Khi đó thầy quản diện quyết định sẽ đặt đá này làm nền trang trí trong chùa. Nhưng sau đó chùa mua được đá bên ngoài làm nền nên khối đá quý kia bị sư tri khách lấy làm đá lót đường đi. Sau khi chùa tu sửa xong, hai mẹ con nọ nhìn thấy tảng đá gia bảo của họ bị dùng làm đá lót đường. Trong lòng phẫn nộ không nguôi, nhưng việc đến nước này rồi, chùa cũng đã xây xong, họ không thể nói được gì, đành nhẫn nhục nuốt giặc. Thế nhưng cách đến dân hương khi đi qua tảng đá lót đường này, ai cũng tâm tắc suýt xoa, khen tảng đá kia quá đẹp nhưng bị dùng lãng phí. Nhiều năm trôi qua, việc này đi vào quên lãng. Năm nọ, sư tri khách Lâm Trọng Bình qua đời. Tăng chúng trong chùa lo làm lễ siêu độ trong thời gian này có vị Tăng là bạn thân của ông. Nằm mơ thấy ông toàn thân đầy thương tích, mắt đầm đìa lệ bảo rằng Tôi hiện đang bị đọa địa ngục thọ khổ, xin hãy cứu tôi. Vị Tăng này hỏi Bình thường huynh vì giới tu hành tốt, đâu thấy phạm lỗi gì, sao có thể xuống địa ngục thọ khổ được chứ? Có chuyện này thầy không biết. Mấy năm trước, lúc chùa tu sửa, có hai mẹ con nọ mang đá đến cúng. Tôi nhất thời hồ đồ đem dùng làm đá lót đường. Đây là của gia bảo do tổ tiên họ để lại mà họ phát đại tâm hiến cúng. Nhưng tôi lại cầm cổ báo sung làm đá lót đường cho người khác mặc tình dẫm đạp. Vì vậy tôi rất nặng. Do tội này mà tôi phải xuống địa ngục. Cũng chính vì đây mà tôi bị tiêu phúc giảm thọ. Xin Thầy hãy mau cứu tôi. Nhưng chúng tôi phải làm sao để cứu ông? Bảo chúng Tăng hãy mau đào tảng đá đó lên, đem làm bia đá, cho các kinh vào, đem dựng trước chùa, để mọi người đánh lễ thắp hương. Như vậy mới có thể giải tội cho tôi. Sau khi chúng Tăng đào đá lên các kinh vào đó rồi, thầy tri khách lập tức thoát địa ngục, thác sinh vào nhân gian. Câu chuyện này tôi rất muốn kể cho mọi người nghe, vì tôi nhìn thấy chúng cư sĩ lẫn người xuất gia đều lơ là không cẩn trọng đối với nhân quả thường dùng sai tiền đàn diệt đóng góp. Thí như người cúng tiền phóng sinh, bằng lại đem in kinh. Người ứng tiền in kinh, bằng lại dùng xây chùa, toàn dùng làm sai ý. Thực ra làm vậy là không tốt. Trừ phi trước đó được chủ nhân đồng ý chấp nhận thì bạn mới có thể làm khác. Nếu không sẽ rất dễ dính tội. Rất nhiều cơ quan từ thiện và đoàn thể Phật giáo thường thu của tín chúng đóng góp, nhưng hiện nay thường hồ đồ dùng sai làm bậy, tạo tội rất nghiêm trọng. Có người cho rằng dù sao họ cũng không tham ô, chỉ đem của người xây chùa cứu nghèo hoặc in kinh. Nhưng chính hành vi làm không đúng nguyện vọng người đóng góp sẽ chịu lấy đại tội, đều bị nhân quả trừng phạt. Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm trái ý thí chủ. Người cũng nói cầm tiền dùng làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại ẩu sẽ tự chiêu lấy tội. Trong tháng ngày mới học Phật, câu chuyện này gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tôi, giúp tôi biết tin sợ nhân quả. Hiểu nhân quả rất lợi hại, vì vậy quý vị phải hết sức cẩn trọng. Bởi những tội này, chúng ta đều có thể phạm qua mà không hề hay biết. Giờ đây, đã minh lý thì phải lập tức đoạn ác tu thiện. Bất kể hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần trước khi lâm chung, sớm biết lỗi, sám hối thì đều có thể miễn trừ quả báo, đọa tam ác đạo. Huống chi hiện giờ chúng ta thân thể khỏe mạnh, có được điều kiện tụng kinh, minh lý, nhiếp tâm, giữ giới, tu pháp lục độ. Chỉ cần có tính tâm, gặp khó không nản, không thối tâm, thì việc tu ra khỏi tam giới chẳng phải là không thể dù bạn thông minh mấy cũng không biết rõ bao giờ mình lìa bỏ thế gian này cho nên đã hiểu pháp thì phải thực hành ngay vậy mới là có trí nhất định sẽ được chư phật bồ tát gia trì duyên tu sâu ở quảng đông có một cô gái cha mẹ sớm đã quy y thờ phật nhưng bản thân cô thì không tin lần nọ khi tôi và các bạn đến đó luận đạo cô ở cạnh bên chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lệ ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy, tôi bèn tiến đến gần, búng vào dành tay cô ba cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô ba cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra, thì liền bày tỏ ý muốn, muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô chính là ngày tuyên hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hàng ngày thế thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài tuyên hóa. Lại bao nhiêu là do cô tự định. Hễ lại đủ một dạng thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thính. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoàn pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã, trí tuệ, lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động nói với mọi người. Vừa rồi, trong lúc tôi hối hận, mắt tuôn tràn lệ, thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô giết tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng Tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc. Không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có bốn chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ mười mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo, mẹ phải vì con chó đó tụng kinh địa tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lạnh. Tôi thật mừng cho quả thinh. Cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra, chia sẻ, mong độc giả xin khởi lòng tin. Phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tình tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn Tại phía đông nam thành Dương Xá có một hầm xí to. Bao nhiêu phân giải ô quế đều xả vào hố ấy. Sông mùi thúi đến có thể lại gần. Còn có một con giòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể, sau khi Phật Duy về nhập Niết Bàn rồi, thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất quan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người buôn ngọc ghé vào chùa. Thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ. Đây là cơ hội tạo phước điện khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng một viên ngọc, tổng cộng được 500 viên. Đem gửi chủ chùa, nhờ chuyển dùm. Chủ chùa liền sinh tâm tham, muốn đoạt lấy lập của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, Ngọc Châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi sẽ đông giao ra. Chú chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta. Nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cứu xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người, quăng vào hầm phẫn. Chưa ta nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này. Sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích, thiện hay ác đều có quả báo. Ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo. Huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai. Nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đào tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi. Cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật. Có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loài vật. Quả Lâm lại hỏi, Lúc cô tức giận, gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói Tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loại người như anh. Cô nghe vậy, cười nước mắt bảo Lúc đó tại tôi giận quá nên mới nói như thế Chứ chẳng phải là thật lòng Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà Hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý, xúc phạm Gây tổn thương người Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như Em thật không đúng, xin anh tha thứ. Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn, sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế. Và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng? Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện. Phật tạm quá độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại cần phải giết tuyệt đồ bằng, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn, đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật. Tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi thì tự nhiên thị lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thị lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật, không những miệng thường niệm Phật mà cần phải chú trọng đến tâm ý. Nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quảng tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào, hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục đồ dạng hạnh là tầng khai ngộ thứ ba cho tới chứng sơ quả, nhị quả tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng thay ngục. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn Ngày Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật, y tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp, người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích Tính chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Dù là Tăng Thường Trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám giác Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá, mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí Phật bảo các tỳ kheo Lúc Phật ca diếp ra đời Con cá lớn này làm gì tam tạng Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều độc Còn mẹ ông do tỏ hưởng lợi dưỡng Do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu Phật giải thích Mắc phải báo này là do tội ác khẩu Nói lời thô, bịa đặt đâm thọc Làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn sau khi chết rồi thì vào địa ngục bị quỷ sứ đun đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội rồi đun đốt đỏ rực cái móc sắt móc này có ba mũi nhọn bén như dao dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày quỷ còn đốt đỏ chày sắt vọng vào yết hầu trải qua ngàn vạn kiếp đền tội xong mới ra khỏi địa ngục xin làm loài chim nếu ác khẩu mạng người tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dế hai đầu, vân vân. Giải thích, dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật, mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật, sống bôi nhọ đạo Pháp. Tôi này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí năng tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của tam bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi, phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin. Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia tự biến của tam bảo thành tài sản riêng nhà mình nếu không mau sám hối sửa lỗi tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được phật nói những người thốt lời thô lỗ ác ngôn xú ngữ thiêu dệt ưa đâm đặt chuyện thị phi chết rồi phải vào địa ngục thọ báo chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc nếu không nhanh chóng, sám hối, còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng, lưỡi lở loét. Nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành có thể đến trước Phật phát nguyện. Từ nay về sau, con thể giết tuyệt, không ác khẩu hại người và tụng ba bộ kinh địa tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi, sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội, ác khẩu hay nói, chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng. Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui, nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở Mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước. Nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây, Phật từng tiên đoán, vào thời mạt Pháp, tà thuyết hoành hành, sẽ có nhiều người súng nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những gì thuộc nội bộ Phật giáo. Họ có thể là giảng sư, học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo và công khai tuyên bố rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển tịnh độ mật tông thể đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi sẽ thọ khổ vô cùng, sẽ thọ khổ vô cùng, sẽ thọ khổ